nhắm mắt thấy tôi quay về về với bữa cơm nhà mà bao lâu tôi bỏ qua nhắm mắt thấy ba mẹ ngồi bên đứa em thơ dại cho người ghét tôi tôi học cách xóa đau thương bằng nụ cười và bằng niềm tin ở con người nếu một mai tôi có bay lên trời thì người ơi tôi đã sống rất thành thơi tôi đã sống rất tuyệt vời học cách xưa đau thương bằng nụ cười và bằng niềm tin ở con người nếu một mai tôi có bay lên trời thì người ơi tôi đã sống rất thành thơi nếu một mai tôi có đi qua đời thì người ơi tôi đã sống rất tuyệt vời trời thì người ơi tôi đã sâu sát anh ơi nếu một mai tôi có đi qua đời thì người ơi tôi đã sống rất tuyệt vời la la la la la la la la la người ơi tôi đã sống rất thành thơi rất tuyệt vời người ơi tôi đã sống rất tuyệt vời thì ngày mai xin hãy tiến bằng nụ cười sống rất tuyệt vời